nghèo dạ, xương ta lại xem được cấu tạo của phương thuốc gồm có hai phần chắc dạ, là chúng ta dạ, nhìn thấy cái phần màu hồng nhạt màu đây này màu ta để vị trí nào bây giờ thì đây chính là về đặc xương sai của có được xương là sự sắp xếp của lá xương tạo thành về đặc xương thì bách xương được chưa thứ hai nữa là những cái hốc lớn không với nhau thì các anh có được chưa hốc này người ta gọi là hốc tủy và tủy ở đây là tủy tả nhớ nhá vậy thì ở trên cái bảng xương khớp chúng ta xem hai phần gồm có điểm xương này có giảm ốc thủy ta đến cái bảng tiếp theo ta cái bảng tiếp theo cũng về mô xương nhưng xương ở đây là xương là chúng ta nhận biết được nhờ cái gì ạ nhờ cái gì ạ nó giống như cái chân thành gỗ thành gỗ các nai Dạ, ca đồng tâm ờ. với nhau ờ. đây lấy cái hệ thống hai bên để nhìn này đây được và quay một cái trục đấy người ta gọi là cái ống ống hai bên đây chính là ống hai bên và xen kẽ ống hoa bên thì đây chính là những cái đúng không đấy là về hệ thống hai bên để nhìn còn ờ, ở trên cái bản xương đọc trên cái bản xương đọc tôi đi từ vị trí phía ngoài thì gồm có này đây chính là nhà bằng xương vâng. sau bằng xương thì đấy là hệ thống cơ bản cơ bản của này rồi đến hệ thống cốt mà ờ, hệ thống ha đây trong hệ thống ha điển thì gồm có hai phần một là hệ thống à, trong hệ thống Harvard thì có hệ thống Harvard và hệ thống Harvard ống tuyển rút chân vào trong cơ bản trên bản này các anh chị chúng ta lưu chúng ta chỉ cần cô cái hệ thống gồm có hệ thống hai bên sang đến cái bản tiếp theo đâu là trung gian đâu là các bạn ờ, xem gì chúng ta xem cái đấy thôi nhá vâng xem được đâu, nó không thi không phải không cô vâng em đi ra ngoài không thi cúi xuống cúi hẳn dạ, ngồi vậy nhá đấy chính là phần chất sáng của cuộc sống vậy thì ở trên cái bảng thủy sống này chúng ta xem cái gì chúng đi từ ngoài gồm có này bao quanh nước ngoài vì làm món não thủy sau làm não thủy chất chớm sớm ống trung tâm kỳ hoặc án ở giải phẫu thì là bốn tâm hình đúng không ạ nhưng sao đến cô thì đây chính là bốn thay đổi được chưa đều là một được chưa thích em với em tiếp tục này xác định được chất xám rồi thì chúng ta phải xác định đây là phần chung được chưa đây là phần sáu chúng ta dựa vào hình dạng được chưa thứ hai là chúng ta phải dựa vào cái gì đó là những cái điểm trên đầu của chị đây là còn đây là neuron thân neuron là và sao phân neuron ngoài những lần ra ra của tìm sao ra thì còn có những sợi thần kinh dạ. để bốn người để các anh chị ra quan sát nhé và nhìn thấy cái phần ờ, nâu đậm màu ấy ạ thì đấy chính là sợi thần kinh dạ. sợi kinh chân dạ. toran toran ừ. sợi trần không mặc quần áo chắc chắn đây chính là đây sao nhìn thấy nhỉ chúng ta sẽ đi xem những sợi thần kinh có myelin ở phương pháp nhuộm HE thông thường để chúng ta nhìn rõ hơn cái cấu tạo của sợi thần kinh có myelin đây là cái bản vẽ cấu ở phương pháp nhuộm HE thông thường đây chúng ta sẽ đi vào xem cấu à, xem cấu tạo của những sợi thần kinh có myelin cứ để vật kính 40 này sẽ đi tìm một cái sợi thần kinh có myelin nào điển hình để chúng ta quan sát nhé một sợi thần kinh có myelin điển hình ấy nó đấy, đấy, đấy. Vâng, Thank you.